咁易撞嘅咩？我要尝试减低手痕。得。边个嚟啊？嗰个 Great 跟住攞埋我啲鑽石，不可原諒。 安心安心。有膠剪。我都爭啲科要，非常好。攞埋走。 然後佢仲跌埋落街添，非常好啊！我睇住佢速跌，跟住自己行錯，撳咗 A 或 S 就跌咗落街。幾好啊！ 死人真係。拜，走先。哎呀，我已經 lock back 佢落去啦，是但啦。咦？大家都冇嘈喎？誒？咁搞笑嘅？我我等佢哋打一打先。我唔係咁，我我覺得係有啲驚。其實我 no best 唔係好驚。 但係都謹慎行事。冇死，拜。 Perfect。Hi，你又想射啊？叫望過嚟。啊！我都係買下嘢先，真係。 錢太多，唉，唔小心執到幾個 final 咁真係。我冇諗過全部都係我殺㗎，我諗住等佢哋打一打我先過去，跟住叫誒，哦 not best 喎，咁我咪過去摸一摸下咯，跟住就死咗啦。 我驚佢哋有 tracker，比較擔心呢樣嘢。What the？再嚟個咁，睇下你有幾多？有人出咗去。